À, chào anh chị nha, chào quý nhà đầu tư Em đang đứng tại một lô đất cũng xa Đình Hiệp luôn Cũng đang trên cái con đường mà à, thông với lại à, xã An Lập Nhấn Hương Và con đường này nó đang làm đường nhựa ở khúc trên đó Tại vì em đi xuống dưới đây nó hơi xa chút xíu cho nên là anh chị không thấy Và ở đây thì mình đã thấy cái đường điện nè, đường cấp quan nó cũng xuống tới nơi luôn ha Rồi Ở đây là đường đây đường đá thông luôn Nhà dân Và cái đây là hiện trạng cái lô đất của mình cần bán nha Ngang như 20 hả? Ngang 20 Hả? Ngang 20, sâu 60 100 thổ cư hả? 100 mét thổ cư Giá bán là 60 triệu một mét thương lượng Rồi, ở đây thì mình à, thấy để ý là nhà cũng san sát nhau hết rồi Ở đoạn trên đó, đây cách lên đó khoảng 1 à, km là đụng cái cụm công nghiệp à, của Định Hiệp đụng cái đường nhựa nó đang làm ở trên đó xuống và cái đường ở dưới đây là đường thông xuống tới à, An Lập Nhấn Hương xã An Lập á, Nhấn Hương như ta thấy thì ở đây thì với cái giá này thì cũng rất là mềm đầu tư được nếu mình có tiền thì mình à, mua ở đây mình cất nhà mình ở hoặc à, ở đây em cũng thấy người ta xây nhà yến rất là nhiều và cũng có yến á mình có thể mua để đầu tư xây nhà yến á cái này thì bây giờ mình mua thêm 300 thú cưng nữa được không ta ở đây cho vô thổ cư đúng không dạ, à, ở đây uh, cho vô thổ cư cũng cho tách thửa luôn nha anh em à, quý nhà đầu tư đây mình à, 20 mét có trăm thổ cư rồi mình mua 400 thổ cư nữa được không mình mua thêm 300 mét nữa là mình tách thành 4 thửa là thửa thứ năm không có thổ cư đúng không thửa thứ năm không có thổ cư ở đây mình tách thửa được ha nó cho tách thửa luôn tại vì đây là mặt đường à, đường đá lớn nó đang làm nhựa mà rồi anh chị nào quan tâm đến lô đất này thì hãy để lại số điện thoại à, cũng như là IP bên dưới cho em và kết bạn Zalo với em ha em sẽ gửi sổ cũng như là gửi uh, thông tin đất về cho anh chị ấp uh, An Thọ hả ấp Định Thọ xã Định Hiệp ấp là ở à, Định Thọ xã Định Hiệp đất này đẹp quá ha bằng phẳng quá ha trong đất định hiệp ở đây chỗ nào cũng bằng phẳng đẹp hết à.